Ờ, người cá lóc xuống người cá lóc đang biến hình thành người nhái thầy ấy sẽ đặt bình khí thở ở dưới biển để cho mấy em xuống dưới mấy em lấy oxy dưới biển ha ok Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quieres Pero yo te quisiera más que mil mujeres Tiene que doler para nada. Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby, tiene que doler para nada. Y cerrar este ¿Qué tal si algún día nos vemos? Y me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad, pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará a donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo, baby, ya me voy Es duro que tú me trates vô rồi miếng ở đó mỹ nhân ngư simi người cá tai và tiêu lên đường cuộc hành trình hoàng pháp của tiên cá could try again We could try again Giờ mình sẽ về với team Tiên Cá Không vui dữ ta Này là đi tu nha mọi người Thank <laughs> you. Foun nan enfal dyei, mbaliten toulan Mbaliten toulan... Eh, eh, eh. Foun nan enfalrestrial mbaliten toulan Mbaliten toulan... có chương trình là cho mấy bạn nhỏ chơi trò chơi năng động mà không không biết chơi gì thôi mình chơi tập gym nha mình đi vô phòng gym phòng gym của tiên cá mình chơi đi. đây là cuộc sống hưởng thụ của tiên cá nha mọi người ok bây giờ thể hiện rồi nặng dữ <laughs> nặng quá kiếm cái gì nhỏ nhỏ kiếm cái gì vậy bắt đầu từ cái cục thôi mình kiếm cái gì nhẹ nhẹ mình khi ở cái đó nhẹ cho anh mượn coi hai cục luôn nha cái gì vậy luôn đi mạnh dữ vậy được đây sao mạnh như vậy kiếm sao vậy kể lên dân Trời ơi, Nuri mạnh như thế Nuri mang sức mạnh của một vị thần các bạn ơi Mạnh khủng khiếp Truyền cho tôi sức mạnh của một vị thần giống Nuri coi Nặng quá tương kia không nổi Kiếm cái gì nhẹ nhẹ hơn coi Sao trong đây cái gì cũng nặng hết vậy? Không, đi bộ đi anh phenomenon Stacking cheese like it's Parmesan Eight different flows, call me Octomom I'm moving fast like the Autobahn And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan Hop Coi Teon nè Khả năng hốt của Teon nè Chị ơi, hốt sao Teon Em lộn rồi Con đang ờ, ở ngoài siêu thị Này ừ. phải đi đạp, đi đạp đôi mới đã I got a premonition, I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody And you can trust me, baby, we got everything Call me whenever you feel alone, babe And when you need to cry, I'll be by your side Call me whenever you need someone, babe and when you need to escape from a thousand fires I'm gonna kiss you wherever you are And I'm gonna miss you, I will never die Call me whenever you need someone to bleed We're in the jungle of love Thấy chưa, vui chưa Cho vài hộp thức ăn chó thôi Yeah Hay lắm Ăn không cá tai tượng à ăn rồi kìa đó tai tượng chịu ăn rồi thí nghiệm robot nha Ủa, robot nè thí nghiệm robot vệ sinh hồ robot vệ sinh hồ nó có biết cái bánh xe luôn xe ngầu rồi kệ nó bụi công nhận chơi lớn dữ ha chế tạo được cái này bao nhiêu năm mà anh Quá anh mới làm được uh, mấy tháng mấy tháng nhanh dữ vậy ờ, hai tháng giờ mình đi đâu đây xong rồi đi đâu bay rồi and we start a fight Never know who's wrong or right Feel nothing when you go I know it's not intelligent Drinking for the hell of it But that's irrelevant now We should talk about us How come we're holding on Cause really I don't see the benefits now When you've broken my trust So I just wonder Why do I fall back to you? Really nothing I can do about it why do I fall back to you? It's like you're a drug to me, I can't quit It's not like we're still 22 Trying something new just to pass time I don't think that we ever could work this out None of it makes sense, there's no reason why Why I still fall back to you các bạn mình sẽ giới thiệu cái uh, cách là để làm cái tượng Phật đầu tiên là mình phải uh, la những cái đường viền mà nó dơ rồi mình sẽ chà nhám là đồ nghề đi theo để sơn nè đó có thêm là bàn chải để đánh răng nữa nè dít xà beng đồ các kiểu nè đó một nghề đồ nghề đó của hội à, tô tượng phật chánh kiến gia đình người cá tai đó vú keo 502 dao phai <laughs> quay hả ok ừ ai để cây vậy pha cái màu này không đúng rồi cô ơi pha lại cho cái màu này màu này hả dạ quá trời màu luôn pha làm sao cho nó đúng đây ta hãy xem cô ấy thể hiện <laughs> xanh lá cây dạ đúng chưa? rồi duyệt chưa uống trà sữa không dạ không em em cảm ơn đấy đưa cho cô kia đó nó rây đang tô là màu này là đang màu cái áo đang màu áo nè cô ơi Đây. Ờ, A Di Đà Phật chào sư thầy. con? Con tặng sư thầy. Dạ, Hôm nay à, thầy thấy hội chánh kiến làm việc được không thầy? Chưa, Quá chưa, hoành tráng luôn hồi xưa chưa, giờ. Chưa được thầy. Sao vậy? Chưa đẹp, tại vì giờ chưa ra. Chưa chứ tức là chưa thành thành thành, phẩm không? Dạ. Xong rồi mấy mấy là đẹp. Ờ. Dạ. không mà nhìn đông, nhìn đông rồi, nhìn cũng đẹp rồi á cái màu màu vàng là thấy mấy màu vàng chanh là con chịu rồi á dạ có một loài giống như con hưu con nai nhưng mà nó quý hơn nữa đố em biết là con gì con chuột năm nay nó sẽ trở thành biểu tượng linh vật của sea games con chuột sai con trâu sai cái yeah. nào đó là thú quý hiếm sổ đỏ luôn con dê chú kia chỉ đúng không chứ làm gì dạ. biết được cảnh gì cảnh à, cảnh không cảnh đang thuyết pháp thuyết pháp cho ai nghe thuyết pháp cho năm anh em nghe năm anh năm anh giống như là cùng đồng tu á để trở thành phật á ờ, đúng rồi thuyết pháp cho các vị đệ tử của ngài ấy nghe và muôn thú nghe nè thấy không muôn thú cũng tới để nghe thuyết pháp mà ở đây sao không có con gì khác ngoài ăn nai người ta chúng ta không chết rồi à người ta phải chế thêm mới có đúng không thôi mình chế đi tay biết nặng tượng không biết nặng thêm con rái cá khỉ đột rồi vô cho đẹp ừ. Bà làm về công quả đây từ năm 2012 ha? Ờ. Ồ. Oh. Nhưng mà cốt của cha mẹ bà Chùa này yên tĩnh quá hả bà? Còn lên cao nữa không mà? Có. Đi Nuri đưa mọi người đi đâu đây? Đi đó chỗ lát sắt Mấy cô đang làm tim đèn nè Ủa cái này đổ được không? Nó dài quá đâu quá lấy cái cây dài ừ, quá À. Là không không biết làm gì luôn Rồi Nè qua đây nè, qua đây hốt này Qua đây hốt con cá đi con Làm có biết đâu lẹ ha Đâu giờ, thí dụ còn vài ly thì bóp cùng nhỏ ra nấu Đi hết cho hết đi con Nè hốt qua ngoài tải đi con Đi đá đi con à, bỏ à, đây, đây, cô cả. à merci con. Merci. Merci là cảm ơn. đây Tôi thấy Nori đảo điệu đâu ta? Ừ. ơi tao nói rồi trời ơi sức cái bóng đeo ra rồi không dư nha hết cua luôn hả Mm. Uh. Mì sao giòn đấy mọi người ơi Giống uh, gỏi sứa quá Đang làm đèn cày hay nè, đó, vô nè Đó, cắt nè Đó nhẹ dữ vậy trời đi đi đi đi mẹ ơi hết rồi đi đi đi đúng rồi vô dạ. xong kết thúc video